Kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin. Hình ảnh Putin tức giận, nắm chặt bàn, cúi xuống và liên tục gõ chân, thúc đẩy tin đồn nhiễm bệnh Parkinson. Bài viết của Minh Tâm được đăng trên thời báo.de. Người ta nhìn thấy Vladimir Putin nắm chặt một góc bàn khi ngồi xuống và gõ vào chân liên tục trong cuộc họp Bộ trưởng Quốc phòng Nga, làm dấy lên tin đồn rằng ông ta mắc bệnh Parkinson kẻ độc tài già cỗi tỏ ra yếu ớt và hầu như không thể giữ mình thẳng đứng khi ông ta ngồi đối diện với Sergei Shoigu và trao đổi về cuộc bao vây Mariupol. Từ lâu người ta đã nghi ngờ rằng Putin có một cuộc chiến bí mật về sức khỏe với các giả thuyết khác nhau từ ung thư đến Parkinson. Và lần xuất hiện mới nhất này là một trong những điều gây sốc nhất vì ông ta không toát ra bất kỳ vẻ dũng cảm mạnh mẽ nào thường thấy của mình. Putin trông có vẻ thất thần, đau đớn và mất tập trung khi bảo Shoigu chặn nhà máy thép Ayuzstan, nơi có hơn 1.000 lính bảo vệ và dân thường dũng cảm của Ukraine đang nương náu để một con ruồi không thể lọt vào. Các chuyên gia nói với The Sun Online rằng lần xuất hiện mới nhất này của Vladimir Putin không phải là chân dung của một Putin khỏe mạnh. Trong đoạn video người ta thấy Putin xuất hiện với khuôn mặt phập phồng trong khi ngồi thụp xuống ghế. Chân của ông ta dường như liên tục gõ và tay thì nắm chặt một góc bàn. Tên bạo chúa điên cuồng ngồi nắm chặt góc bàn trong suốt cuộc họp kéo dài 12 phút. Các ngón tay của gã được đang bên dưới bàn, trong khi ngón tay cái ngồi co giật ở phía trên và lão ta dành phần lớn thời gian trao đổi để gõ vào cả hai bàn chân của mình. Sức khỏe của Vla từ lâu đã trở thành nguồn gốc của tin đồn và suy đoán. Nhưng có thông tin cho rằng tình báo phương Tây tin rằng Putin không phải là người khỏe mạnh. Các quan chức Điện Kremlin luôn phủ nhận có bất cứ điều gì sai trái với nhà lãnh đạo của họ. Người sẽ bước sang tuổi 70 vào tháng 10. Giáo sư Eric Busi, người chuyên gia ngôn ngữ cơ thể từ Đại học Công nghệ Texas nói với The Sun Online đó là một Putin suy yếu một cách đáng kinh ngạc so với người đàn ông mà chúng ta đã quan sát vài năm trước một tổng thống có thể hình tốt sẽ không cần phải chống đỡ bằng một bàn tay đưa ra để làm đòn bẩy và sẽ không lo lắng về việc giữ cả hai chân trên mặt đất. Ông sử dụng ví dụ về thời điểm Richard Nixon xuất hiện trong một cuộc tranh luận tổng thống năm 1960 chống lại John Kennedy. Người của đảng Cộng Hòa tỏ ra yếu ớt và phải gồng mình trong khi hồi phục chấn thương đầu gối và kiệt sức. Bushi nói thêm, đây không phải là chân dung của một Putin khỏe mạnh, mà là một người trông ngày càng yếu ớt và hầu như không thể giữ mình thẳng đứng trên một chiếc bàn hội nghị nhỏ. Đôi chân của Putin cũng có vẻ khá gầy, như thể ông ấy đang bị sụt cân hoặc mất cơ do một căn bệnh không báo trước. Khuôn mặt của ông ấy phồng lên, củng cố vẻ ngoài không khỏe mạnh, đặc biệt là so với những bức ảnh và video về buổi ra mắt ở Nga từ vài năm trước. Ông nói thêm rằng Putin cũng có vẻ tránh ánh nhìn của Shoigu, có vẻ là một người đàn ông lãng tránh, sợ hãi, thiếu tự tin và không thoải mái. Giáo sư Patrick Stewart từ Đại học Arkansas cũng lưu ý rằng Putin tỏ ra rất căng thẳng và gần như thể hiện phản ứng bay. Ông cũng bắt đầu gõ chân cho thấy đây là sự rò rỉ khi Putin cố gắng giữ mình trong tầm kiểm soát. Với cử động chân của ông có thể xuất hiện không tự nguyện hai tay giơ lên dưới bàn ở tư thế gần như van xin, trong khi giữ bàn khác với những gì tôi đã thấy trước đây. Chắc chắn giữ chặt trên bụng là điều mà chúng ta đã thấy từ Putin khi xem xét một vấn đề căng thẳng trước mặt của báo chí tự do, giáo sư Stewart nói. Một số chuyên gia quan sát trên mạng xã hội cũng tập trung vào hành vi kỳ lạ của Putin trong những điều có thể là một trong những lần xuất hiện đáng chú ý nhất về sức khỏe của ông ta cho đến nay. Louis Mensch, cựu nghị sĩ Tory, người trước đây đã báo cáo về các vấn đề sức khỏe tiềm ẩn của Putin, đã viết Putin mắc bệnh Parkinson và ở đây bạn có thể thấy ông ấy nắm chặt bàn đến nỗi không nhìn thấy bàn tay run rẩy nhưng ông ấy không thể ngừng gõ bàn chân của mình. Đây không phải là lần đầu tiên người ta đặt ra những câu hỏi về sức khỏe của những kẻ chuyên quyền Nga. Các chuyên gia đã chỉ ra rằng Putin trông phì phèo và yếu đi. Trong những lần xuất hiện trước công chúng gần đây và thậm chí ông còn được gặp bác sĩ chuyên về ung thư tuyến giáp. Báo cáo của cơ quan truyền thông điều tra Prurek vốn bị chặn ở Nga nói rằng bác sĩ phẫu thuật Yevgeny Selinavov thuộc Bệnh viện Lâm sàng Trung ương Moscow đã bay tới nhà lãnh đạo Nga không dưới 35 lần ở khu nghỉ mát Sochi ở Biển Đen. Chuyên môn của bác sĩ được kính trọng là ung thư tuyến giáp. Khám phá này phản bác những giả thuyết gần đây cho rằng Putin tuyên chiến khi ông đang mắc các vấn đề y tế mà giấu kín đối với người dân Nga. Vào tháng 11 năm 2020, nhà phân tích chính trị Valery Solovey tiết lộ lý thuyết về bệnh ung thư và bệnh Parkinson cho rằng ông Putin cũng cần phải phẫu thuật khẩn cấp. Ông nói, vào thời điểm Putin và các vấn đề sức khỏe, một là vấn đề tâm lý thần kinh, hai là vấn đề ung thư. Nếu bất cứ ai quan tâm để chẩn đoán chính xác, tôi không phải là bác sĩ và tôi không có quyền đạo đức để tiết lộ những vấn đề này chẩn đoán thứ hai nguy hiểm hơn rất nhiều so với chẩn đoán thứ nhất vì Parkinson không đe dọa đến trạng thái thể chất mà chỉ hạn chế xuất hiện trước công chúng. Nhưng có một chẩn đoán gây tử vong. Dựa trên thông tin này, mọi người sẽ có thể đưa ra kết luận về giai đoạn cuối cùng của đời ông ta. Điều này thậm chí sẽ không yêu cầu giáo dục y tế chuyên khoa. Ông nói thêm rằng Tổng thống Nga đã trải qua một cuộc phẫu thuật với một nguồn tin khác khẳng định đây là một cuộc phẫu thuật ung thư ở ổ bụng. Đoạn video cho thấy chân của Putin cử động liên tục và các ngón tay co giật ủng hộ giả thuyết Parkinson. Putin cũng bị ho trong một cuộc họp trên truyền hình, nhưng những tuyên bố về sức khỏe của ông đã bị Điện Kremlin phản bác. Báo cáo tiếp tục xác định các bác sĩ thường xuyên đi cùng Putin trong các chuyến công du, đặc biệt là ở Sochi mà ông thích hơn là Moscow. Cùng với Sely Vanov, nhà lãnh đạo Nga cũng được theo dõi bởi một bác sĩ phẫu thuật thần kinh. Một bác sĩ phẫu thuật khác, tiến sĩ Alexei Strelo, theo dõi Putin không ngừng đến nổi trong các sự kiện công khai, ông bị cáo buộc chụp ảnh chung với nguyên thủ quốc gia.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 Quan chức tài chính hàng đầu của Anh, Mỹ và Canada đã bước ra khỏi phòng họp G20 ngày 20 tháng 4 khi đại diện của Nga phát biểu, Bộ trưởng Tài chính Anh Rishi Sunak cho biết. Các quan chức Ukraine tham dự cũng bước ra khỏi cuộc họp của các quan chức tài chính hàng đầu 20 nền kinh tế lớn nhất thế giới, theo một nguồn tin biết về cuộc họp. Trước đó, các đại diện của tôi cùng với những người đồng cấp Mỹ và Canada đã rời cuộc họp G20 hôm nay ở Washington khi các đại biểu Nga phát biểu, Bộ trưởng Tài chính Anh Sunak viết trên Twitter, Chúng tôi thống nhất trong việc lên án cuộc chiến của Nga tại Ukraine và sẽ thúc đẩy sự phối hợp quốc tế mạnh mẽ hơn để trừng phạt Nga. Thứ trưởng Tài chính Nga Timur Maximov trực tiếp tham dự cuộc họp trong khi Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov và Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nga tham gia trực tuyến, một nguồn tin thứ hai cho hay. Bộ trưởng Ngân khố Mỹ Janet Yellen nói với những người tham dự rằng bà cực lực phản đối việc một quan chức cấp cao của Nga có mặt tại cuộc họp, hai nguồn tin cho Reuters hay. Một nguồn tin cho biết thêm rằng bà Yellen nói với những người tham dự là sẽ không có hoạt động kinh doanh như thường lệ đối với Nga trong nền kinh tế toàn cầu, phản ánh thông điệp của bà gửi Bộ trưởng Tài chính Indonesia Sri Mulyani Indrawadi. Indonesia đang đảm nhiệm vị trí chủ tịch G20 trong năm nay. Bà Yellen cùng Thống đốc Ngân hàng Trung ương Anh Andrew Bailey và Bộ trưởng Tài chính Canada Christia Freeland và những người khác đứng lên bước ra khỏi cuộc họp. Trong khi đó, Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu Christine Lagarde thúc giục ông Maximov chuyển đến Moscow một thông điệp rõ ràng chấm dứt chiến tranh ở Ukraine trong một những nguồn tin cho biết. Các Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương trong khối G20 gặp nhau bên lề hội nghị nửa năm một lần do Quỹ tiền tệ quốc tế IMF và Ngân hàng Thế giới WB tổ chức tại Washington trọng tâm là chiến tranh Ukraine, an ninh, lương thực và sự phục hồi đang tiến triển từ đại dịch virus corona. Bà Yellen có kế hoạch tẩy chay hai phiên họp G20 bàn về kiến trúc tài chính quốc tế và tài chính bền vững. Một trong những nguồn tin cho biết, mặc dù các quan chức Bộ Ngân khố cho hay bà sẽ tham gia cuộc thảo luận về tác động của cuộc chiến Ukraine đối với nền kinh tế toàn cầu. Lãnh đạo tài chính từ một số quốc gia châu Âu có ý định nối gót bà Yellen để phản đối cuộc xâm lược của Nga. Bà Freeland, Bộ trưởng Tài chính Canada gốc Ukraine, có kế hoạch tẩy chay bất kỳ phiên họp nào mà đại diện Nga phát biểu, một quan chức chính phủ Canada cho biết. Bà Freeland đồng thời là Phó Thủ tướng Canada cho hay bà đã bước ra khỏi phiên họp toàn thể G20 để phản đối sự tham dự của Nga. Các cuộc họp tuần này ở Washington nhằm hỗ trợ kinh tế thế giới và cuộc xâm lược bất hợp pháp của Nga tại Ukraine là mối đe dọa nghiêm trọng đối với kinh tế toàn cầu. Bà viết trên Twitter và nói thêm rằng Nga không nên tham dự. Những quan ngại Giám đốc điều hành Quỹ tiền tệ quốc tế IMF Kristalina Georgieva và 20 tháng 4 công nhận đây là một thời điểm khó khăn đối với G20, một diễn đàn đóng vai trò quan trọng trong việc phối hợp cuộc chiến chống lại COVID và ứng phó với cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 đến 2009. Nhưng bà khẳng định sự hợp tác thông qua diễn đàn sẽ tiếp tục. Bà Georgieva